Hello, xin chào các bạn đến với kênh của mình. Mình đến với tuần Azela tiếp theo. Game Plan Project mình đấu với uh, Valerie. Wow, mình đang đấu với một loạt các uh, có cả Zoombot. Mình trồng cây uh, pi vai này ra. Đây là cây uh, họ hàng nhà lửa. Tiếp tục trồng cây uh, block Cory này cây này nó sẽ đánh à, vật lý đối phương cây đánh vật lý đối phương mình trồng ở phía đằng trước để nó đánh vật lý luôn đối phương tiếp tục ở đây thì à, mình à, trồng thêm cây blueberry ra đây là một cây trứng cá nhưng mà nó sẽ đánh gục ruby bằng cả cả cái hiệu ứng xét bằng hiệu ứng điện à, tiếp tục trồng cây uh, uh, wick ra nó sẽ sử dụng à, phép thuật để à, đánh zombie à, ờ, trồng cả cây uh, sai vinh sai ra để có thể chúng ta có uh, điểm mặt trời mua các loại clan tiếp theo bây giờ mình uh, hết uh, rồi mình uh, đấu thôi vâng đây là zoom bot của kỷ nguyên uh, kim tự thang vâng, con ờ, robot này nó sẽ ờ, đánh ờ, thẳng vào các cái plan của chúng ta à, kể cả bây giờ những plan mặt trời của chúng ta đang bị các à, con run à, ra nó thu lượng mất Rồi, ờ, con phi à, vai này đang uh, sử dụng các cái lửa thiêu đốt các bọn zombie đúng không ga ga ganta đã đã xuất hiện rồi ở đây có ờ, ra một đoàn các cái con uh, thế hệ zombie của uh, phần ờ, của kỷ nguyên ờ, kim tự tháp cổ à, ai cập cổ đại à, ờ, còn robot này nó đã phá hủy mình một à, hàng clan rồi mình vừa trồng thêm cây à, ninja hz ra à, cả con robot nó đã nhanh chóng bị thiêu rụi rồi à, cả tất cả các loại à, zombie nó đang à, xuất hiện Bờ lan à, trứng cá nó tạo ra các mây mù làm đốt zombie nó cháy thành than còn harry nó cũng phóng ra các phép thuật để đánh bọn zombie ở đây thì mình à, đã có tới 4.000 à, điểm rồi mình à, không cần thiết phải lấy các điểm hoa lấy mặt trời ra nữa mình tiếp tục trồng cây pi vai này ra để thiêu đốt zombie ok rồi chúng ta đã giành chiến thắng tiếp tục thì mình đấu với TCC à, vâng. mình à, ở đây mình trồng cây uh, à, Joybin pot ra đây là loại uh, plant uh, nó sẽ sản sinh ra loại uh, zombie để đánh uh, vật lý uh, các uh, con zombie khác khi cho ăn uh, plant food thì nó sẽ uh, uh, hóa thành con uh, gaganta gaganta của hệ plant uh, của hệ plant của chúng ta nó sẽ đánh vật lý ờ, các loại zombie của đối phương à, mình ờ, trồng cả cái con Slappy Slappy mình trồng nó ở hàng giữa này để cho cái hàng đầu Slimpia này à, bắn ra 5 hạt đậu cùng một lúc à, ok rồi chúng ta lại đấu với Zoombot Zoom, uh, Ai Cập cổ đại các uh, plan uh, ờ, sling kia uh, của chúng ta đang uh, bắn uh, những hạt đậu uh, từ trên cao dội xuống uh, zombie của đối phương uh, khi mình chưa cho ăn uh, plan food các loại uh, zombie uh, plan uh, joy him pop của chúng ta chỉ hóa thành uh, cái con uh, đây mình cho ăn plan food đây đấy nó hóa thành zoom ờ, uh, ờ, thành uh, zombie thành zombie xanh cầm uh, lá cà rốt đi uh, đánh zombie Còn vâng, trong cái trận này mình vẫn uh, bị các loại zombie của zombie da này nó sẽ hút mất mặt trời Rồi, vâng, bây giờ mình đang bị uh, robot đang ồ ạt tấn công chúng ta rồi. Rồi. Ờ. Lực lượng uh, zombie của đội của đối phương quá là mạnh. Cả gan gan ta cổng lồ xuất hiện. Wow. Vâng, bây giờ các hàng cây của chúng ta đang bị uh, uh, mất hết rồi. Mình uh, đang uh, tiếp tục uh, trồng cây uh, Wow Một loạt các uh, zombie đối phương đang bị uh, thiêu đốt à, Đang có rất nhiều điểm mặt trời Mình uh, Tiếp tục uh, trồng uh, các cây đậu của chúng ta ra Các cây đậu ở linh kia Vâng, phía đối uh, phía đối phương đang ờ, xuất hiện ờ, quá là nhiều các ờ, zombie đó, có zoom zoom bot sau khi nó di chuyển nó lên chạy lên phía đường trước làm dẫm đạp hết plan của chúng ta nhưng mà chúng ta đã vẫn nhanh chóng giành chiến thắng ok chúng ta à, tiếp tục với lại một cái trận tiếp theo đánh với Ata vào này mình ờ, có cây uh, tóc uh, wood mình kết uh, trồng uh, cả cây hệ lửa này pi vai này và mình uh, trồng hết uh, hàng lửa này ở đằng trước trồng uh, hai uh, plan uh, cùng một chỗ vâng tiếp tục mình uh, trồng cây uh, à, Elytrichia đây là một uh, loại uh, cây chè đó nó cũng uh, sử dụng các cái uh, uh, tia lửa uh, các cái tia lửa điện để uh, đánh uh, zombie mình trồng luôn ở đằng trước này ờ, cây đánh vật lý broccoli pass không nó sẽ đánh vật lý um, và trồng cây uh, star fruit ra đằng sau cây star fruit này nó sẽ bắn um, zombie theo 5 hướng khác nhau còn vâng, mình uh, vẫn uh, tiếp tục trồng cây phải cây star fruit ra đằng sau còn vâng, chúng con chúng ta còn 175 điểm và mình ờ, tiếp tục trồng cây ờ, electric tia ra vâng chúng ta đang ờ, hết rồi và bắt đầu thôi và tiếp tục chiến đấu với dương bo à. với lại hệ thống plan này của chúng ta đã ban đầu thì đánh khá ổn rồi. Vâng có rất nhiều mặt trời nó đang ở phía toàn ở phía sân ờ, phía sân ở phía zombie nên ờ, để lấy em mặt trời thì cũng đều bị con zombie ra nó hút hết luôn vâng đây là các mục tiêu tấn công ờ, plan của chúng ta vâng nhanh chóng một hàng plan của chúng ta đang bị hạ gồm mất rồi vâng gagamta các loại zombie nó sẽ đang ra tổng hợp ra con vâng, mình đang trồng thêm cả cái plan ngồi thuyền này nữa còn vâng, zombie đang ờ, ồ à tấn công chúng ta bằng loại hệ thống plan thì chúng ta có chịu đựng được không wow Gagata đang ờ, đập chúng ta rồi à, sau cái ờ, đó uh, các zombie nó đã phá được uh, uh, gần uh, gần nát hết các plan của chúng ta ra mình đang uh, trồng thêm plan để hạ vô con uh, này nhưng mà không được rồi chúng ta lại tiếp tục phải trồng các cây uh, top wood này ra nữa không uh, zombot của zombot này nó có thể uh, đánh một cái là hết luôn ờ, plan của chúng ta ờ, một loạt các ờ, điểm mặt trời nó đang bị các con đối phương nó đã thu mất rồi vâng, vâng chúng ta đang bị hỏng hết các hệ thống phòng thủ vâng mình vẫn đang tiếp tục trồng các loại plan tiếp theo Vâng, nhưng nhanh chóng chúng ta đã giành chiến thắng. Vâng, xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những ờ, video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.